cầu muốn ờ, vợ đồng phố này sinh sống cũng như là lập nghiệp thì cũng xem được cái video này của mình và thấy được cái sự phát triển ờ, của đồng phố như phía bên tay trái tay phải này của mình là ngân hàng này Agribank này à, ờ, có bách hóa xanh đó. rồi nói chung là đây phần phòng trứng đây cả nhà phần phòng trứng đây đây là bách hóa xanh à, trên đường này thì kinh doanh buôn bán khá là sầm uất và phía bên tay trái này của chúng ta là chợ cả nhà phía bên tay trái là chợ nha cho cả nhà thấy ờ, phía bên tay trái này đây là siêu thị con mắt này à, đây là siêu thị con mắt Đồng Phố còn à, phía xa xa kia này sẽ là FPT ừ, ừ, shop FPT bên tay phải này sẽ là cái thế, thế giới di động để mình à, sẽ mình mình mình sẽ quay lại một vòng ở xa xa đây ờ, cả nhà thấy thì à, những ngày đầu mình xuống á, Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hello cả nhà, lại là Toàn đây. Hôm nay Toàn sẽ à, quay à, một vòng trên những tuyến đường mà Toàn đi qua à, tại thành phố Bình Phước nha cả nhà. Thì hiện tại trên đường này, đang là cái đường D2 nối dài nha cả nhà và trên đường này thì cả nhà thấy hiện tại thì à, là một trong những tuyến đường mà cũng khá là là, là đẹp à, cũng khá là sầm uất thì như, như à, theo cái nhà thấy thì xung quanh đây này cũng đã được xây nhà đã xây xây xây xây nhà hết rồi còn đây ở phía xa, xa bên kia thì à, cũng có một căn nhà mái thái cũng khá là đẹp à, và phía à, phía phía phía phía phía mặt ngược lại đây mình đang quay xe lại đó thì à, cái nhà Thái thì cũng có khá là nhiều đầu tiên thì đầu tiên thì căn nhà của bé em của mình đây xong tới căn mấy căn nhà bất động sản của anh em bên kia lên trên kia thì à, à cũng có nhiều căn nhà nữa thì hiện tại thì mình à, quay à, một đoạn này đối với cái nhà hình dung được là cái cái trục đường d Hai này á là là một trong những cái uh, tuyến đường mà có thể là đầu tư được cũng như là có thể là mua đó xây xây xây nhà được nha cả nhà đó, mua đó mà thể xây nhà được rồi thì bây giờ mình sẽ đi uh, hướng vào trung tâm hành chính của huyện Đồng Phú ở đây là trục đường thứ hai nối dài chúng ta à, trục đường thứ hai này thì có thể đi thẳng lên uh, Tân Tiến và Tân Lập nha à, còn hiện tại hướng này của chúng ta là đang đi về trung tâm hành chính của huyện Đồng Phú thì mình sẽ đi một vòng ở khu vực này cho cái nhà có thể tham khảo đó ở Đồng Phú nha tại vì ở Đồng Phú này có thể là ờ, một trong những nơi mà đáng sống cũng là một trong những nơi uh, mà sống lý tưởng sau này tại vì uh, ở Bình Phước nói chung và huyện Đồng Phú nói riêng thì đang được quy hoạch gọi là tổng thớ và cá vào ờ, khu công nghiệp cũng như là hệ thống giao thông và các ờ, mảng khác cho nên bên cạnh đó thì khi mà khu công nghiệp được hình thành hệ thống giao thông ờ, được làm bài bán cũng như là được quy hoạch thì giá bất động sản cũng sẽ được tăng theo theo theo quy hoạch cũng như là theo thời gian và theo biên độ lợi nhuận mà tính từ lúc chưa có quy hoạch cho đến thời điểm hiện tại ngày xưa thì à, năm 2019 mình có lên trên này à, mình có lên trên này đó mà mình tham quan cũng như mình đi chung với à, một số anh em cũng trong bất động sản thì thời gian đó mình à, có lên trên này và cảm nhận của mình giống như y như là ở trên này là giống như một vùng miền vơ à, một vùng vơ và à, không biết là là bao nhiêu bao nhiêu năm sẽ phát triển sẽ thay đổi nhưng mà đến hiện tại từ năm 2020 mà mình biết được cái thông tin là khu công nghiệp Bigamax quy hoạch thì mình đã có một cái nhìn khác đi đó một cái nhìn khác đi và mình tập trung mình đầu tư cũng như là làm bất động sản tại đây thì điều đặc biệt là mình cũng có duyên với một người bạn thì người bạn này cũng dẫn mình lên khu nghiệp Bigamax thì lúc này mình mới tiếp cận cái à, phân khúc đất nền mà phân khúc bất động sản ở đây là phân khúc đất à, bám theo quy hoạch à, theo công nghiệp mua mua mua theo quy hoạch như vậy thì à, mình à, cảm thấy rất là may mắn khi mà mình được tiếp cận với những anh chị với những cá mập ở đây thì à, trong thời gian từ 2020 cho đến uh, bây giờ sự thay đổi ở Độc Phú cực kỳ lớn như cả nhà cực kỳ nhanh à, và mạnh và mình à, đã thấy được những cái căn nhà được xây dựng lên rất là lớn rất là khang trang à, có thể nói là những cái căn nhà biệt thự cũng như là những cái căn nhà mà à, mái thái rất là đẹp bên cạnh đó là hệ thống giao thông đã được xây dựng cũng đã được làm đặc biệt là các tuyến như là tuyến 4 ờ, tuyến 3 và tuyến 2 đã làm rất là nhanh và ở phía trước này của chúng ta thấy thì đây là cái vòng xoay này vòng xoay này của ờ, huyện Đồng Phú này cả nhà chỗ trung tâm huyện Đồng Phú ở đây thì, thì, thì trung tâm huyện Đồng Phú nha phía phía phía ờ, trước này của chúng ta thấy có cái nhà đẹp không cái nhà này xây cũng khá lâu rồi rồi hiện tại chúng ta đang à, rẽ phải và chúng ta đi ra ở phía bên ngoài đường DT741 Nếu chúng ta rẽ trái thì chúng ta sẽ vừa đầu xoài nha cả nhà Còn chúng ta rẽ phải thì chúng ta sẽ đi hướng về Bình Dương Thì bây giờ mình sẽ ra đây và mình sẽ rẽ phải đó, Mình sẽ đi đi đi, đi lên uh, khu vực uh, mà hiện tại mà mình hay di chuyển vào đó là khu công nghiệp Bigamex thì mình sẽ di chuyển vào các con đường như đường liên xã cho cái nhà nắm được cái ờ, uh, vi hoạch sơ sơ ở đây nha cũng như là uh, ờ, cả nhà có thể là nắm được cái nhìn là ờ, uh, tổng quan đi ha, nắm được cái nhìn tổng quan ở khu, khu, khu vực này cũng như là nếu mà ai có nhu, nhu cầu muốn uh, vừa đồng phố này sinh sống cũng như là lập nghiệp thì cũng xem được cái video này của mình và thấy được cái sự phát triển uh, của đồng phố như phía bên tay trái tay phải của mình là ngân hàng này Agribank này à, có bách hóa xanh đó, rồi nói chung là đây là phần con trứng này cả nhà đây là bách hóa xanh à, trên đường này thì kinh doanh buôn bán khá là sầm uất và phía bên tay trái này của chúng ta là chợ cả nhà phía bên tay trái là chợ nha cả nhà thấy ờ, phía bên tay trái này đây là siêu thị Comac này à, đây là siêu thị Comac Đồng Phố còn phía xa xa kia này sẽ là FPT ừ, ừ, shop FPT bên tay phải này sẽ là cái thế, thế giới di động đó mình ờ, sẽ mình mình mình sẽ quay lại một vòng ở xa xa đây các nhà thấy thì uh, những ngày đầu mình xuống á 2019 mình mình mình mình mình mình, mình lên đây chứ hướng này hướng lên ừ, từ Bình Dương mà mà lên Bình Phước là gọi là hướng lên nha cả nhà gọi là đi lên đó, đây là FPT này còn bên đây là siêu thị có mắt này rồi phía bên này là phân phòng con trứng này cũng như là một số tiệm cà phê à, cả nhà có tới không hiện tại vỉa hè ở đây cũng được làm lại này cả nhà vỉa hè ở đây cũng đã được làm lại nha nhà cũng đang được xây dựng khá là nhiều nhiều nhà xây dựng lắm rồi hiện tại mình đang chung ở đây là chợ này đây là chợ Đồng Phú này đã được hình thành lâu rồi nhưng mà sau khi mà Bicamax cũng như là uh, đường xá được làm thì dân ở đây tự nhiên trở nên giàu và cũng khang trang hơn đây cả nhà thấy không? đường đang làm đang được mở rộng vỉa hè làm bài bán này ví dụ ngày xưa thì chỉ có hệ thống thoát nước này kia thôi thì bây giờ có thêm vỉa hè có trồng thêm cây xanh ở phía xa xa bên kia thì có nhà thuốc rồi đây đối đối diện này chúng ta thì có thế giới dao động này mình mình mới vừa chạy một vòng cho đó cả nhà à, thấy được tổng quan ở khu vực này á nếu như mà cả nhà mà, mà mua muốn muốn muốn tìm hiểu thêm thì mình sẽ quay thêm nhiều cái video đó cho cả nhà à, xem nha à, cả nhà thấy không hiện tại thì ở đây rất là sầm uất thì à, mình sẽ rẽ từ phải đi đi vào chợ tiếp rồi mình đi vào bên trong cái khu khu nghiệp ở đây cả nhà thấy thì hiện tại ở đây à, khu vực này á đường đang đang đang được thi công đó, đang được thi công này nên là đổ đá mi này. cũng sầm uất này nhà và ngay chỗ chợ cũng đang được làm này cả nhà đó cả nhà thấy đẹp không khá là đẹp nhưng có có một điều thì cô bán uh, người ta bán ở đây là là, là, là bán ờ, bán ở chợ thì lại dàn ra ở ngoài đường à, đây là chợ nha chợ đồng phố ai chưa biết chợ thì ờ, cái video này của mình sẽ ờ, thấy được chợ nha rồi từ chợ đây nằm trên mặt tiền đường DTB41 luôn nha chúng ta đi thì chúng ta thấy nó nằm trên mặt tiền DTB41 luôn là chợ đồng phố nha bên cạnh chợ Đồng Phú thì nó sẽ là có siêu thị Comac và đối diện siêu thị Comac thì à, có thế giới di động có bên có có bên siêu thị Comac thì có FPT như ờ, mình vừa đi qua đó cái nhà Thái rồi đó còn đối diện với à, cái đường này thì có ờ, bách hoa xanh à, cũng khá khá khá khá là đẹp cả nhà rồi thì bây giờ này cái nhà mà xem thấy hay thì cái nhà hãy cho toàn một à, follow đăng ký kênh và nhớ ủng hộ toàn vào những video sau còn sẽ làm ờ, video nhiều hơn để cho cả nhà cùng xem và đó ờ, mình xin phép á mình xin phép uh, cái video này mình làm video thứ hai là, mình sẽ bắt từ kết nối mình sẽ bắt đầu từ từ độ FPT này từ từ thị Comac này mình đi vào các đường liên xã nha cả nhà này kìa cả nhà hãy đón xem tiếp video thứ hai à, mình vay ở khu vực này rồi cả nhà xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho toàn ạ còn muốn đầu tư đất thì à, hãy liên hệ cho toàn theo số điện thoại là 0972 332 ạ xin chào và hẹn gặp lại ạ